Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quê Phúc, Chủ tịch ham lùa gà trục lợi, Phó Chủ tịch tỉnh bị cúm, quật luôn Vụ chuyến bay giải cứu đã bứng bay trước góc một ủy viên Bộ Chính trị Đó chính là ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh của Việt Nam Đấy là chưa nói đến Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đang bị lung lay chiếc ghế của mình rất dữ dội. Những người đã bám rễ ở Trung ương còn trụ không nổi thì những quan lại địa phương rất dễ bay ghế tiếp theo. Vụ án Việt Á đã cho thấy cách ông Nguyễn Phú Trọng tạo bão như thế nào. Ban đầu ông bắt cấp cơ sở trước, sau đó ông mới mở rộng dần đến trung ương, rồi ông lại bất ngờ quay về cấp cơ sở để hốt tiếp. Lần này vụ án chuyến bay giải cứu cũng diễn ra tương tự như thế. Đã có rất nhiều quan chức cấp cơ sở bị bắt đi, sau đó mới chốt phế ông Phạm Bình Minh và ông Bùi Thanh Sơn hết sức bất ngờ, cũng đang trong tầm ngắm, mọi việc diễn biến rất nhanh. Rồi từ Trung ương, ông Trọng lại cho bắt quan chức cấp tỉnh. Lần này là tỉnh Quảng Nam, quê nhà của ông đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Trọng tạo ra bão cứ từ cơ sở quần lên Trung ương, rồi từ Trung ương lại quật ngược về cơ sở, khiến không ít kẻ phải thót tim, mất ngủ. Đây là hình ảnh Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã bị bắt. Ngày đầu tiên của năm 2023, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho Tô Lâm bắt Trần Văn Tân vì liên quan đến chuyến bay giải cứu. Ông Tân hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Địa phương này đã từng tiếp nhận lượng người từ nước ngoài về cách ly nhiều nhất trong mùa dịch COVID-19. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã bị bắt để làm rõ về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Lùa gà là hình thức lừa ép nạn nhân vào bẫy của mình để chấn lột, không cho nạn nhân con đường nào thoát cả. Vụ án chuyến bay giải cứu là một hình thức lùa gà bởi những nạn nhân trong vụ án không có con đường nào lựa chọn hết. Các đại sứ quán thì bắt tay với các hãng hàng không và bắt tay với chính quyền các tỉnh để đảm bảo rằng các nạn nhân không thể chạy thoát với 2.000 chuyến bay và số tiền chấn lột được lên tới 4.000 tỷ đồng thì có thể nói bộ máy lùa gà này đã thu lợi bất chính rất lớn trong lúc người dân bao nhiêu khó khăn, vất vả và tính mạng treo lên từng sợi tóc. Đây là hình ảnh tham lam lùa gà thật rồi nhiều rồi cuối cùng lại bị quật. Có lẽ ông Tân nghĩ rằng chén được đàn gà không còn đường thoát này thì sẽ an toàn, không ai biết cả. Nhưng cuối cùng thì lại không phải thế. Gà này là con người, đầy nỗi uất hận của người dân đã đẩy lên đến tột đỉnh và đang như đùa với lửa vậy. Nhưng có quan chức tham không nhìn thấy điều đó bởi đồng tiền đã làm họ mở mắt đi và quả thật vụ án này làm bất bình trên toàn xã hội, trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Phú Trọng không thể làm ngơ cho được nếu cứ làm ngơ bao che cho nhóm quan tham lộng hành thì có thể chế độ của ông sẽ lung lay và sụp đổ khi thế giới bùng phát đại dịch cúm gia cầm H5N1, có ai dám đánh chén cúm gà thì ắt sẽ bị cúm quật. Có lẽ hình tượng nghĩa đen ấy cũng khá tương đồng với hình ảnh lùa gà trong thời đại dịch Covid-19. Lúc người dân đang khốn khổ nhất là lúc cần lấy điểm với dân thì họ lại trục lợi, đó là cái dại rất lớn. Ông Vũ Đức Đàm đã từng lợi dụng dịch Covid-19 để xây dựng hình ảnh Bồ Tát sống, nhưng rồi ông dễ dàng đánh mất nó để khi cho lòng tham nổi dậy và Việt Á giải tiền từ trung ương đến địa phương thì khó có thể nói ông Vũ Đức Đam không ăn đồng nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng không thể cắt bớt ung ngọt để cứu đảng. Gà mà các đại sứ quán lùa để đánh chén là gà có thể quật lại bất kỳ ông quan tham nào. Vũ Hồng Nam là đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực đều bị gà quật lại. Vậy thì một ông Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh nhỏ nhoi như Trần Văn Tân làm sao thoát cho được? Dân gian có câu ăn quen nhịn không quen, có phản ánh đúng thực trạng của các quan tham cộng sản hiện nay hay không? Ở đâu và lúc nào họ cũng tìm mọi cách để ăn bẩn. Khi thấy dân bị dối vào lương cung thì cả bầy kền kền ra tay chấn lột. Và cuối cùng họ đã phải trả giá.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 Đấy cũng là ngày kết thúc sự nghiệp chính trị của hai ông quan thất sủng này. Vào ngày 29 tháng 12, sau khi Bộ Chính trị quyết định khai trừ ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ra khỏi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, thì hai ngày sau ông Minh đã ký quyết định kỷ luật hai Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định. Ngoài ra, ông Phạm Bình Minh còn ký quyết định số 1648 thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa hình ảnh ông Phạm Bình Minh đang hót những tiếng cuối cùng. Lẽ ra người ký những quyết định này phải là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng ông Chính lại đang đẩy nó cho Phạm Bình Minh. Ký quyết định kỷ luật người buộc phe ta thường không tốt bởi nó sẽ gây ra sự nghi kỵ, thậm chí là sự thù hận ngay trong nội bộ của phe ta. Số phận và sự nghiệp chính trị của ông Phạm Bình Minh xem như đã được an bài, nên ông Phạm Minh Chính đã đẩy trách nhiệm đó cho ông Phó Thủ tướng Thường trực tránh đi sự hiểu lầm giữa phe ta với nhau. Mặc dù những quyết định này xuất phát từ Ban Bí Thư và Bộ Chính trị, chính phủ chỉ là nơi thi hành mà thôi. Vào ngày đầu năm 2023, ông Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ gửi một văn bản cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục tăng cường quản lý đối với kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường. Đây được xem là tiếng hot cuối cùng của ông Vũ Đức Đam trước khi ông bị Quốc hội khóa 15 bỏ phiếu bãi nhiệm để đưa hai con chim đang hót này lên đĩa, kết thúc sự nghiệp chính trị của họ. Chuyện thanh trừng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam có lắm kẻ buồn nhưng cũng có nhiều người vui. Trước mắt nó là một võ đài, có kẻ thì ra đòn, có người thì gục ngã. Người dân trong vai trò khán giả cũng được vài phút gieo hò phấn khích để quên đi thực tại quá bất an quá cơ cực. Biết rằng quan tham này xuống thì quan tham khác sẽ lại lên thay, nhưng người dân thì cứ vui trước đã. Tương tự mỗi lần có quốc tàng, người dân Việt Nam lại mừng rỡ, dẫu biết rằng một vài kẻ mất đi thì chế độ này vẫn như thế. Quan thanh liêm thì đỏ mắt để đi tìm cũng trông ra, nhưng quan tham thì vô tận, đầu đầu cũng như vậy. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam cũng đang làm những công việc cuối cùng trên cương vị của Phó Thủ tướng. Người vui nhất trước cú ngã ngựa này của ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam không ai khác, chính là ông Trần Lưu Quang và ông Trần Hồng Hà. Thất bại của ông Phạm Bình Minh đã mở ra cơ hội rất lớn cho ông Trần Lưu Quang với vị trí là Phó Thủ tướng Thường trực thì có thể nói ghế tứ trụ đang đến rất gần với ông Bí Thư Thành ủy Hải Phòng. Ông Trần Lưu Quang chỉ mới có 56 tuổi, một độ tuổi còn rất trẻ và nhiều cơ hội để tiến xa. Ngoài ra, tin tức ông Vũ Đức Đam ngã ngựa cũng là niềm vui trong Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Trên hình ảnh, sự nghiệp chính trị của ông Trần Hồng Hà rất mong manh dù đang được hậu thuẫn để lên làm Phó Thủ tướng. Làm chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam là chấp nhận rủi ro, vinh quang đấy nhưng cũng là hiểm nguy đấy. Còn nhớ khi ông Trung Ngọc Anh thay thế ông Nguyễn Đức Trung ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cứ ngỡ rằng ông Trung Ngọc Anh sẽ vào tới Bộ Chính trị. Nhưng không ngờ ông ngồi chiếc ghế này chỉ đúng có một năm, 255 ngày là bị ngã ngựa. Ông làm chủ tịch của một thủ đô, thậm chí còn ngắn hơn cả người tiền nhiệm Nguyễn Đức Trung. Ông Trung ngồi ghế chủ tịch Hà Nội được 4 năm 296 ngày. Ông Nguyễn Phú Trọng vốn là con người rất khó lường. Sau chuyến đi thăm Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2022, ông Trọng lại càng khó lường hơn. Với hai người thay thế sẽ ngồi vào chiếc ghế Phó Thủ tướng là Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà hiện nay đang có vẻ được thời phất lên. Nhưng không biết từ nay đến năm 2026 hai ông này có bình an hay không thì cũng chưa biết. Với ông Trần Lưu Quang chưa rõ ông này có khuyết điểm gì hay không, nhưng ông Trần Hồng Hà thì đầy khuyết điểm khi điều tra và điều hành Bộ Tài nguyên Môi trường khắc ra nhiều lỗi.